Xin chào mọi người, mình là Kỳ Anh và ở video này mình sẽ chia sẻ cho mọi người những thói quen buổi sáng của mình. Thường thì mình dậy khá là trễ, đặc biệt là ở kỳ nghỉ đông này thì mình thường dậy sau 8 giờ. Mình cũng ít khi cài báo thức, nhưng mà mỗi lần mình cài thì mình luôn dậy trước khi điện thoại reo. Đơn giản là vì bên ngoài khung cửa sổ luôn có tiếng quả kêu vào lúc sáng sớm. Mình thường mở cửa sổ để có thể đón ánh sáng vào phòng cũng như là hít thở không khí trong lành sau đó mình sẽ ngồi vào ghế và nhâm nhi tách cà phê buổi sáng thông thường thì mình cũng có dùng điện thoại để nghe radio bằng tiếng hàn nhưng mà lần này thì điện thoại dùng để quay video mất rồi Mình thường dành khoảng 5 phút để tận hưởng tách cà phê và tập một vài động tác thể dục cơ bản. Sau đó thì mình vào nhà vệ sinh để đánh răng, rửa mặt. Mình dành khoảng 15 phút cho phần vệ sinh cá nhân Sau đó mình ngồi vào bàn học, bật một vài bài nhạc để chill và tiến hành skincare. Ai chẳng cần nghe ai, mọi người thì ai cũng nghĩ một mình em làm khách. Sau các bước chăm sóc da, mình ăn sáng và chuẩn bị một số đồ dùng học tập để học tiếng Hàn. Để đạt được hiệu quả tốt nhất, thì mình tự tạo động lực cho mình bằng cách set up thời gian học là 25 phút thì trong khoảng thời gian đó mình sẽ không được chạm đến điện thoại. Mình đã tạo cái thói quen này kể từ khi mà mình ôn thi TOEIC 3 tại trường Nông So và sau khi đạt được TOEIC 4 thì mình vẫn duy trì nó. cho đến tận cuối năm 2019, mình vẫn là một đứa lười, hay dậy muộn và không hề có một thói quen buổi sáng cụ thể nào cả. Ngoại trừ việc là mình cầm nghe điện thoại sau khi mà mình mới dậy. Mình hy vọng sau chiếc video này, các bạn có thể thiết lập cho mình một thói quen buổi sáng cụ thể. Hãy bắt đầu bằng những việc nhỏ nhất các bạn nhé.